thiệu anh em về cái à, bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn à, xuyên qua bài lá đây là một cái cách chơi bài bịp đánh bài bịp rất là hiệu quả à, khi anh em áp dụng vào đánh bài liêng này bài cào này như trên <clears throat> cái như anh em đang coi đây thì đây là một cái sản phẩm là kính áp tròng đây nó là một cái kính ờ, Mỹ một cái thương hiệu kính ờ, rất là nổi tiếng và chơi thì rất là ok bởi vì sao nó thứ nhất ấy, là nó đẹp thứ hai ấy, là nó khi anh em đeo vào thì nó sẽ không bị ờ, mắt nó sẽ không bị nhòe hoặc là bị đau mắt bởi vì cái kính này đây là nó là một cái loại kính xịn nhá không phải là kính um, rẻ tiền giống như những cái à, dòng kính 3D hoặc là 4D bây giờ ấy. đây nó cũng là một cái uh, dòng kính như thế như anh em biết kính 3D và kính 4D bây giờ nó rất là phổ biến và rất có thương hiệu ở trong à, khi giới cờ bạc bịp này khi anh em đi đánh bài lá này đánh bài bịp ở các uh, sòng sới hoặc là những cái chỗ nào mình chơi ví dụ là về cái um, <clears throat> chất liệu lượng của nó và cái hiệu quả của nó thì tôi nói như thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách à, đeo kính và cái tác dụng của cái à, loại kính này khi vào à, chơi anh em chỉ cần mở đây nó có hai cái mắt kính nhé đây hai cái mắt kính đây một cái và đây một cái này anh em chỉ cần đổ ra cái lọ nước thôi như thế này thôi anh em mở ra đó. anh em mở ra này đổ lại nước xong đó đây nó có cái khay này cái khay này là tác dụng gì cái khay này <clears throat> nó là tác dụng là để giữ cái mắt kính nhé còn đây nó là cái miếng kẹp hay còn gọi là miếng gắp anh em chỉ cần ờ, lấy cái này ra anh em lấy cái ờ, mắt này ra này, lấy cái kẹp này mình sẽ đổ ra một cái chén hay một cái gì đó, đó và đây nó rất là mỏng nhé cái này thì anh em ờ, khi đeo vào anh em lưu ý làm thật nhẹ nhàng thôi bởi vì làm như thế thì nó sẽ bị ờ, mạnh tay và nó sẽ bị rách nó hỏng mắt đó. anh em ngửa lên trên này như này để ở đây cái đầu ngón tay này mình vẩy nước đi nó dính một chút nước mình sẽ vẩy cái nước đi và mình để đây trước khi đeo ấy anh em nên lưu ý là trước khi đeo kính ấy, thì anh em phải rửa tay vệ sinh tay đi nhé để cho tránh nó vào mắt ảnh hưởng những cái à, bụi ở tay của mình ấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái uh, à, giác mạc của chúng ta còn cái kính này anh em đeo thì ok Đây. anh em để như này sau đó là mình đứng trước gương và mình banh hai cái mắt này, dùng cái hai cái ngón tay này mình đẩy hai cái mí mắt lên và mình dán vào bên trong cái mắt của mình khi dán vào bên trong cái mắt của mình ấy, thì đầu tiên vào nó sẽ không vào anh em cố gắng sẽ để cái kính nó vào giữa của cái con người mắt ấy, hay còn gọi cái giác mạc ấy, để vào giữa đó và anh em chớp chớp mấy cái cho nó đi thẳng vào bên trong con người của mình còn uh, khi mới đầu tiên đeo vào ấy thì tất nhiên nó hơi cộm một chút <clears throat> bởi vì mắt chúng ta nó rất là nhạy cảm khi mình có một cái vật thể lạ gì đó nó dính vào mắt thì nó hơi cộm nhưng mà như theo tôi tìm hiểu ấy chị em phụ nữ bây giờ người ta rất là hay đeo cái uh, kính áp tròng ấy kính đấy là làm đẹp thôi nó cũng giống như một dạng kính này như thế này khi mình đeo quen rồi thì ok không có vấn đề gì cả bây giờ tôi sẽ đeo thử và hướng dẫn cho anh xem cái hiệu quả của cái kính này như nào khi mình ừ, áp dụng vào đánh bài lá nhé đó, như anh em nhìn <clears throat> đây đây con năm này à con quy xin lỗi con gì đó đây là con chín này anh em đó đúng chưa đây con bốn này anh em này đó. Đây để sát này sẽ anh em sẽ nhìn thấy con hai này đó bởi vì ờ, khi anh em để sát vào đây nó sẽ dễ nhìn hơn bởi vì ờ, mình đeo ấy, nhìn xa nhìn gần nó không quan trọng mà quan trọng là khi mình đeo vào đây chúng ta có thể phân biệt được cả chất này đó chất này. đây là chất của nó đây là chất cơ này. đây là chất tép này đó đây cũng chất tép này, này. đúng chưa còn đây là chất bích này đó chất bích là nó sẽ không có gì còn chất uh, ờ, tép thì nó sẽ có một cái gạch đỏ ở dưới này còn bên này nó là như con này là con 10 bích anh em nhé đó, rất chính xác đúng không đây còn 5 bích này đó. tôi phân biệt cho anh em đây như chất này nó nằm ở bên tay góc tay phải này. nó sẽ là chất rô đó còn nằm ở bên tay trái này nó là chất cơ vừa rồi tôi đã giới thiệu anh em một cái sản phẩm à, kính áp tròng như xuyên bài thì à, để tôi lột cái mắt ra đó. đó vừa rồi tôi dán vào trong cái mắt kính đúng không còn bây giờ cách à, bảo quản nhé khi nào anh em không chơi nữa anh em có thể bỏ ra này khi mình đã đeo xong rồi mình cũng làm thao tác thế thôi mình sẽ dùng hai cái ngón tay này của mình mình hai ngón tay như này mình mở cái mắt của mình ra một chút sau rồi mình dùng hai cái phần ngón tay mình kẹp vào như này gấp nhẹ vào trước khi chơi và trước khi à, trước khi tháo ra và trước khi đeo và khi đeo vào anh em nên nhớ vệ sinh tay cho sạch để tránh làm ảnh hưởng đến mắt của anh em thì anh em chỉ gấp vào đây và lôi ra ngoài thế là xong đó là về cái uh, cách đeo và cách uh, sử dụng là như thế còn khi nào anh em <clears throat> không chơi nữa ấy, thì chỉ cần mình đưa cái nước uh, suối ấy, hay còn gọi là nước nước ờ, lọc ấy mình đổ vào đây nước sạch nhé đổ vào đây và sau đó chúng ta mình sẽ cho cái mắt kính này đưa vào trong này đưa vào cái nước này đây và đưa vào đây mình rửa nhé rửa xong như thế rồi mình đưa vào trong này và mình đổ nước suối vào thế là mình có thể bảo quản được thì um, vừa rồi tôi giới thiệu anh em về cái bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên qua bài bây giờ um, anh em nào có nhu cầu tư vấn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé à, bây giờ đang dịp Tết nên chúng tôi có cái chương trình khuyến mại cho anh em cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái clip này chào tạm biệt uh, tất cả anh em